định, phân tích, soi kèo biến động tỷ lệ kèo và dự đoán tỷ số trận đấu giữa Myanmar gặp Lào diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay ngày 30 tháng 12. Cùng chưa giành được điểm nào cho đến thời điểm này. Trận đấu giữa Myanmar và Lào ở lượt trận thứ tư bảng B AFF Cup 2022 chỉ mang tính chất thể hiện dấu ấn trước khi rời cuộc chơi. Thực tế thì đội tuyển Lào đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua. Trong khi đó với không điểm sau hai trận thua xít sao và khá đáng tiếc trước Malaysia và Singapore, thì cơ hội đi tiếp của Myanmar cũng gần như là bằng không. Theo lý thuyết thì Myanmar vẫn còn hy vọng để vào bán kết nhưng rất là mong manh. Với nỗ lực theo kiểu còn nước còn tát, Myanmar với lợi thế sân nhà ít nhất cũng sẽ chơi tấn công kèm theo quyết tâm giành chiến thắng đậm để trông chờ vào một điều thần kỳ nào đó. Về phía Lào, họ vẫn thi đấu với quyết tâm cao nhưng mà với trình độ chuyên môn không cao và thể lực giảm sút trong những phút cuối hiệp 2. Đội tuyển Lào dễ để thủng lưới một cách rất đơn giản. Những năm gần đây thì bóng đá Lào cũng đã bắt đầu được đầu tư và có sự phát triển. Tuy nhiên thì có vẻ điều đó là không đủ để giúp họ bứt lên so với đội bóng khác trong khu vực. Cách chơi của đội bóng xứ triệu voi ở giải đấu này không có mảng miếng rõ ràng và họ thi đấu khá bản năng. Điểm mạnh nhất của Lào chính là tinh thần thi đấu kiên cường, không chịu bỏ cuộc. Nếu chơi một cách cẩn trọng và biết chất chiêu cơ hội thì Lào hoàn toàn có khả năng lấy điểm để rời sân Myanmar. Nhưng dù sao, đội bóng của luyện viên Anton Hay vẫn được đánh giá là cao hơn nhiều so với Viêng Kham cùng với các đồng đội. Tuyển Myanmar thực tế có thể lực và cách chơi tương đối là đường nét. Tuy vậy thì khả năng tận dụng cơ hội khi dứt điểm và việc không thực sự tập trung trong phòng ngự khiến đội tuyển này trắng tay ở hai lượt trận vừa qua, cho dù họ hoàn toàn có cơ hội giành điểm. Lần này được chơi ở sân nhà, đội tuyển Myanmar sẽ hướng đến một chiến thắng. Nếu thắng đậm đội tuyển Lào thì Myanmar sẽ được tiếp thêm sự tự tin để chơi tốt hơn trong trận cuối vòng bảng gặp Việt Nam. Đội tuyển Lào thì không còn động lực cụ thể nào ngoài việc chơi hết khả năng ở trận chia tay giải đấu và tạo thêm dịp tốt để các cầu thủ U23 được cọ sát về chuyên môn hướng tới SEA Games 32. Về phong độ và đối đầu của hai đội tuyển Có thể bóng đá Myanmar lúc này không còn đáng gờm như cách đây vài năm nhưng trước một Lào vẫn còn thua kém xa về trình độ Cơ hội để họ giành những điểm số đầu tiên ở giải đấu năm nay là tương đối lớn Thực tế lịch sử đối đầu cũng chứng minh sự áp đảo của Chinte khi mà họ hoàn toàn áp đảo Lào và thành tích đối đầu. Người Myanmar đã thắng 8, hòa 3 trong 11 lần đối đầu với các cầu thủ của Lào. Lần gần nhất khi hai đội gặp nhau là ở vòng bảng AFF Cup 2018. Myanmar cũng đánh bại Lào với tỷ số là 3-1 ngay ở sân đội khách. Vì thế mà việc họ có thêm một thắng lợi nữa sẽ là điều không quá bất ngờ. Một chiến thắng ở trận đấu tới sẽ giúp tuyển Myanmar lấy lại thể diện sau hai trận toàn thua trước đó. Không những vậy, nếu họ thắng đậm được Lào thì đây còn là bàn đạp giúp các học trò huấn luyện viên Anton Hay tự tin hơn khi đến làm khách ở sân Mỹ Đình của Việt Nam ở lượt đấu cuối của bảng B sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Về phía Lào, năm nay họ đã tham dự giải với một đội hình gồm toàn những gương mặt rất trẻ. Điều này đã cho thấy được tham vọng vươn tầm của đội bóng xứ Triệu Voi ở trong tương lai. Và với sự non nớt, thiếu kinh nghiệm của mình, lại phải đá sân khách, đồng thời cũng mất chân sút chủ lực là Kekel Phong Phôn. Có lẽ sẽ không có nhiều hy vọng để giành điểm với thầy trò huấn luyện viên Michael Wells. Về đội hình dự kiến của hai đội Tuyển Myanmar Các cầu thủ dự kiến Jinfio Nanda Kiev Heen Tet Aung Jinwin Mintu Minho Moi Aung Muang Win Quang Manh Thila Tet Aung Đội tuyển Lào Các cầu thủ dự kiến Saisi Sombat Sinvilay, Siphongphan, Khao Saipanya, Ratsa Thachak, Lewantana, Wenpasser, Vong Trương Kham, Tranh Tha Lang Si và Viên Kham. Những thông tin đáng chú ý của hai đội. Đội tuyển Myanmar đã thắng 3, hòa 2 trong 5 lần đối đầu với Lào. Tuyển Lào thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Myanmar toàn hòa và thua 5 trận vừa qua. Myanmar toàn thắng kèo châu Á kể từ đầu giải AFF Cup 2022. Lao để thua 2 trên 3 kèo trận đấu tại AFF Cup 2022. Biến động tỷ lệ kèo Myanmar và Lào Kèo châu Á trận Myanmar và Lào thuộc giải AFF Cup 2022 lần đầu được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á vào lúc 1 giờ 9 phút ngày 28 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Myanmar là cao hơn rất nhiều, qua mức kèo chấp là 2, 1 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo trên ăn 0.69 và theo kèo Lào bỏ 0.99. Sau 3 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi vẫn giữ giá Myanmar chấp 2 1 trên 4 trái. Biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo trên giảm sâu xuống còn ăn 0.5 và đặt kèo Lào bỏ 0.8. Với mức lợi nhuận ăn thấp như thế thì nhiều khả năng nhà cái sẽ tăng tỷ lệ kèo chấp trong những phiên giao dịch sắp tới để cân bằng ngân sách không được đánh giá cao tại AFF Cup năm nay, nhưng mà Myanmar vẫn phần nào thể hiện được bản lĩnh của mình. Cụ thể thì những chú sư tử châu Á chỉ thua sắt nút trước Malaysia và Singapore và về kèo châu Á thì họ đã đều giúp các nhà đầu tư châu Á xoa tay hài lòng. Trong khi đó thì sử dụng đội hình trẻ và thiếu kinh nghiệm cho nên không ngạc nhiên khi Lào thua cả ba trận gia quân mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Điều đó khiến đội bóng này chính thức dừng bước ở vòng bảng AFF Cup 2022. Và vậy thì sẽ không ngạc nhiên nếu đội bóng này nhận thất bại trên sân của Myanmar và thậm chí là một trận thua với tỷ số cách biệt. Nên lựa chọn Myanmar. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết ở sàn giao dịch châu Á là vào lúc 1 giờ 9 phút ngày 28 tháng 12. Thời điểm đó nhà cái để kèo tài xỉu ở mức là 3, 3 trên 4. Đặt cờ tài ăn 0.82 và theo kèo xỉu là ăn 0.88. Sau vài ngày lên kèo thì tỷ lệ kèo tài xỉu cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào và biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo tài giảm sâu xuống còn ăn là 0.64 và đặt kèo xỉu tăng giá lên thành bỏ 0.94. Nhìn vào tỷ giá ăn tiền kèo tài đang xuống rất thấp, chứng tỏ được là các nhà đầu tư châu Á đang tin tưởng vào một trận cầu mãn nhãn rơi đội. Đây là sự hợp lý bởi vì Myanmar đang cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần. Với ưu thế sân nhà cùng với lực lượng có phần vượt trội so với Lào, những chú sư tử châu Á hoàn toàn tự tin sẽ tạo ra cơn mưa bàn thắng trong ngày hôm nay. Đây là điều rất dễ xảy ra bởi vì Lào đã để thủng lưới tới 13 bàn sau 3 lượt trận thi đấu. Bên cạnh đó thì với việc chưa ghi được bàn thắng nào cho nên đội bóng xứ Hoa Champa sẽ đặt mục tiêu có một bàn thắng danh dự trước khi rời giải đấu. Do đó, kịch bản về một trận cầu tương bừng có từ 4 bàn thắng trở lên giống như ba lần gặp gỡ gần nhất có thể sẽ được hai đội tái hiện trong ngày hôm nay. Nên lựa chọn cửa tài. Nhận định và dự đoán kèo phân góc không khó để nhận định rằng Myanmar sẽ tạo ra thế trận một chiều trong màn tiếp đón Lào chiều nay. Myanmar và Lào là hai đội bóng duy nhất ở bảng B vẫn chưa có điểm. Nếu như Lào quá yếu thì Myanmar lại gây tiếc nuối bởi vì họ xứng đáng có nhất là một trận hòa để nuôi hy vọng đi tiếp. Với việc Lào đã dừng cuộc chơi, còn Myanmar gần như cũng đã bị loại, thì có thể nói rằng trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội cuối để hai bên hướng tới chiến thắng mang tính là danh dự. Myanmar những năm gần đây cũng đã nỗ lực tiến bộ và học hỏi bóng đá châu Âu cho nên họ có lối chơi khá hiện đại. Những đường lên bóng của Myanmar thường diễn ra ở hai cánh cho nên họ có đủ lực lượng để làm điều đó. Việc Myanmar vượt qua tỷ lệ góc là 4, 1 trên 2 là không khó trong bối cảnh mà họ không còn đường lùi. Lựa chọn Myanmar góc tỷ lệ âm 4, 1 trên 2. Nhận định và dự đoán tài xỉu phạt góc Tỷ lệ tài xỉu góc trận này được niêm yết ở mốc là 8, 3 trên 4. Đối với Myanmar, hy vọng của họ dù vẫn còn nhưng rất là nhỏ. Với việc bảng B lúc này đã có tới 3 đội giành được 6 điểm là Việt Nam, Singapore và Malaysia, cho nên Myanmar không điểm sẽ buộc phải đánh bại cả Lào và Việt Nam ở hai trận còn lại. Đồng thời hy vọng cả Singapore và lẫn Malaysia ngã ngựa thì mới có cơ hội đi tiếp. Ở trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì 3 trận Myanmar đã vượt qua kèo góc châu Á. Nên lựa chọn tài góc, tỷ lệ là 8, 3 trên 4. Tỷ lệ kèo chẵn lẻ Thực tế nếu nhìn vào phong độ của đội khách Lào, các cầu thủ Myanmar có thể tự tin hướng tới một chiến thắng cách biệt. Nên nhớ Lào là đội bóng đứng cuối bảng B với phong độ nghèo nàn đã thua cả 3 trận. Trong đó thì họ để thủng lưới 13 bàn và đang là đội bóng duy nhất chưa thể ghi bàn tại AFF Cup năm nay. Đối với các nhà đầu tư châu Á, ngoài việc có thể lựa chọn Myanmar, họ có thể đặt niềm tin vào tỷ số bàn thắng chẵn ở trận đấu chiều nay. Nên nhớ là có 4 trên 5 trận đấu vừa rồi giữa Myanmar và Lào